chiều một mình qua phố của Trịnh Công Sơn Sơn Dương play keyboard rồi vừa đàn vừa hát luôn điệu disco mời các bạn ra sang nhà hay sang nhảy nhảy điệu nếu quên chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa cho tim chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em con chân đôi khi là mềm gọi buồn cho mình nhớ tên chiều qua bao nhiêu là mỗi người cho mình còn nhớ nhau chiều qua bao nhiêu lần tay mời nghe buồn nghe môi sầu ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu ngày nào đời vội có nhau xin người biết đau mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em vừa chờ gọi ta đi để bụi đường cái lòng mắt chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em áo xưa chưa quen phòng trắng kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill. Kill Kill một mình qua phố xanh còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em ngoài kia không có đất mẹ ngoài kia ai còn nhớ tên chiều qua cho mình còn nhớ nhau chiều qua bao nhiêu lần tay đời nghe buồn nghe môi sầu ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau